tròn. Ta đi lý thuyết số 1, đó là sự xác định đường tròn. Đường tròn tâm O bán kính R với R là một số lớn hơn không là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng đúng bằng R. Ok chưa nào? Cô xin phép nhắc lại. Đường tròn tâm O bán kính R. Cái này ta định nghĩa từ năm lớp 6 đúng không nhỉ? Với R là số lớn hơn không thì được là hình gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng đúng bằng R. Ok chưa? Đó, các bạn lưu ý nhé. Đây là đường tròn tâm O bán kính R, bao gồm tất cả các điểm cách điểm O một khoảng cố định, đúng không ạ? Đúng bằng E R. Ok chưa? Ta ký hiệu là mở ngoặc O chấm phẩy R. Đóng ngoặc lại các bạn nhớ nhé. Đấy là ký hiệu của đường tròn tâm O bán kính R. Tiếp theo, các bạn lưu ý đoạn thẳng nối hai điểm trên một đường tròn, được chưa? Và đi qua tâm của đường tròn thì được gọi là đường kính của à đường tròn. Các bạn lưu ý nhé. Đoạn thẳng nối hai điểm trên một đường tròn nhưng với điều kiện là phải đi qua tâm ô thì được gọi là đường kính của đường à đường tròn. Các bạn lưu ý.